lòng con đang cháy bao vui mừng đến với Chúa Thánh Linh lòng con tươi mới lửa thiêng cháy lên tình yêu cha đến đem bao niềm vui đưa lên